hello xin các bạn vâng thì ngày hôm nay thì mình có một cái video ngày này một chút giống như video lần trước lừa đảo về về về về gì ở về um, giao thông thì hôm nay có là vấn đề lừa đảo rút tiền qua thẻ tín dụng vâng thì bây giờ thì gần như ai cũng có thể tín dụng thực sự là đến những người kinh doanh như mình hoặc là những người đi làm có thu nhập ổn định thì thường thường có thể tín dụng rất là nhiều rất là nhiều đặc biệt là hai cái thẻ ngân hàng VPBank và VIP này cấp rất là dễ cấp online luôn đó thì um, mình thì chắc chắn là mình không bị rồi mình, mình, mình bởi vì mình là dân công nghệ và mình đã tìm hiểu rất là nhiều về cái vấn đề này mình không bao giờ mình bị lừa được thế là nhưng mà mình giận, nhận được nhất rất là nhiều cuộc gọi ngày hôm nay thì mình rảnh quá mình nghe cuộc gọi đấy và mình quay phim lại tí các bạn xem mừng sau nhé mình tí mình cho các bạn xem đằng sau mình đã nói với bên lừa đảo ấy. nhưng mà lần này nó không bị dễ bị trêu như cái lần trước mình đã làm video mà về về giao thông ấy mình nói thì mình nó không chịu nhận là nó là được đó nhưng mà mình làm vẫn làm để cảnh báo cho mọi người này bởi vì bạn mình nhá bạn mình có người bị lừa mấy triệu một hai triệu có bạn lại lừa mất 30 triệu bởi vì trong thẻ của bạn nó có 45 triệu bạn đã tiêu mất 15 triệu rồi và bạn đã bị lừa mất 30 triệu rất là sót đúng không đó thì rất là lừa đảo đơn giản như này này các bạn sở hữu thẻ dụng nhé đây mình nói luôn rất là dễ rồi đúng không thẻ online những ngân hàng này rất là dễ rồi nhưng mà các bạn đừng bao giờ để lộ con số CCV này này đó đừng để bao giờ để lộ ở trên thẻ mình dán vào luôn mình sẽ không bao giờ để lộ không một chụp ảnh chia sẻ gì cả đó chúng nó có lấy được cái số được trước hay là chúng nó có lấy được cái thông tin nhưng mà không có cái này và không có OTP thì sẽ không bao giờ lấy được tiền của các bạn nhá ngân hàng thì không bao giờ người ta yêu cầu các bạn cung cấp cái đấy rồi chắc chắn là ngân hàng người ta sẽ không bao giờ yêu cầu các bạn cung cấp cái đó nhá thế nên là là là là các bạn tí các bạn xem video thì mà bạn sẽ hiểu còn bây giờ thì mình nói trước này khi mình nhận được cuộc gọi như thế này này à, nhận được gọi là nhận là là chăm sóc khách hàng của ngân hàng và và và, và có hỏi bạn là dùng thẻ tín dụng có tốt không đa phần là vip hoặc là VIB là hai ngân hàng đấy chả hiểu sao mình có thẻ của hai ngân hàng đấy mà bị gọi nhiều lắm ừ, chắc chắn là ngân hàng người ta không có không cấp cung cấp data đâu mà data có lẽ là từ cái trang mua hàng online hoặc cái trang nào đó là bị lộ thế nên là là là, là nó gọi điện nhiều các bạn sở hữu các bạn sẽ nhận được nhiều gọi đấy khi nó nhận nó hỏi là uh, em là trong khách hàng bên ngân hàng vip vâng à, anh có dùng thể dụng đúng không và anh dùng có ngon không à anh dùng có có tốt có vấn đề gì không thì mình trả lời tất nhiên là không rồi đúng không dùng rất tốt thì chúng nó sẽ hỏi bây giờ em có chương trình ưu đãi cho khách hàng như anh vip vip chẳng hạn là rút tiền mặt vào thẻ à, thẻ thẻ à, rút tiền vào thẻ thẻ thẻ, thẻ ngân hàng để rút tiền mặt ra tiêu và được trả góp hàng tháng thì cái thẻ này ấy, là ngân hàng nó cấp cho các bạn mấy chục triệu như mình cái thẻ này là 100 triệu và mình sẽ rút ra và được tiêu trong vòng 45 ngày mình phải giả mình đi quẹt thẻ mình tiêu trong vòng 45 ngày mình phải giả nhá nhưng mà mình rút tiền mặt mình sẽ mất 4% phí nhưng mà đây nó sẽ bảo mình là rút không mất tiền và cũng không mất tiền nhé đấy và nghe đã thấy thích rồi đúng không rút không mất tiền mà đang cần cái khoản tiền nó để tiêu ví dụ đợt này đang bí chẳng hạn đấy thì nó rút yêu cầu đấy và mình đồng ý ok làm hồ sơ cho anh đi khi làm hồ sơ cho anh nó sẽ hỏi các bạn là cái lãi số này là gì này ok cung cấp xong lãi số nha nó hỏi tiếp là cái này cái uh, hạn hạn năm hết hạn đấy là gì và quan trọng nhất nó sẽ hỏi cái CCV này nếu các bạn cung cấp nhé và số điện thoại của các bạn và số chứng minh thư nhá tí nữa các bạn sẽ nhận được tin nhắn OTP và khi các bạn nhận được tin nhắn OTP ấy là nó sẽ lấy tiền vào cái tài khoản của chúng nó chứ chúng nó không lấy tiền vào tài khoản của mình đâu thế nên các bạn sẽ bị lừa ngân hàng người ta khuyến cáo không bao giờ được cung cấp cái số này cho bất cứ bên nào biết không bao giờ được chụp ảnh chia sẻ ra ngoài bởi vì chụp ngân mất tiền ngân hàng không chịu đó thì uh, bây giờ cùng các bạn cùng mình xem tiếp phần tiếp theo và mình quay cái phim mà mình nói chuyện đấy cả bên lừa đảo nhà mình có nói nó là lừa đảo anh biết thừa em là lừa nhưng không chịu nhận đó rất là khôn nhưng không như là trước là vui hơn đấy nhưng các bạn cứ dẫn xem nhá để tránh mình bị lừa nhé Alo anh đẹp ơi, gọi lại cho mình á Rồi, anh nghe rõ rồi Rõ chưa, nghe rõ chưa? Rồi, rồi, rồi, rồi. Ừ. Bây giờ 80 triệu mình trả góp trong vòng 1 năm là 12 tháng ừ. Em tư vấn lại cho anh là bên ngân hàng hỗ trợ cho anh là miễn 2 tháng cuối là mình đóng có 10 tháng thôi ừ, ừ. Mỗi tháng 666 ngàn tổng gốc và lãi của 80 triệu sẽ là 88 triệu 666 ngàn nha anh. Ừ đúng rồi Rồi thì bây giờ anh có cần hỗ trợ lên hồ sơ luôn không để em ờ, hỗ trợ cho mình làm hồ sơ đó Lên hồ sơ thế nào em? Dạ rồi cái cái ờ, cái cái cái, cái thủ tục làm hồ sơ của em á em sẽ xác nhận đối chiếu với lại thông tin của anh trên hệ thống thì sẽ có tin nhắn từ ngân hàng VIP gửi về cho anh để anh xác nhận đối chiếu để cho anh xác nhận sau khi mình xác nhận thành công rồi đó thì thẩm định sẽ gọi lại cho anh một lần nữa để thẩm định ừ. ờ, xác nhận cùng. chứng mình sẽ hướng thẳng về số tài khoản của anh luôn ạ ừ ok em dạ vậy bây giờ em ờ, hỗ trợ em làm hồ sơ cho mình luôn nha ừ ừ rồi thì uh, em như nói đó cái thủ tục của em là cần xác nhận đúng thông tin với lại điện thoại có ghi anh em ờ, cần xác nhận đúng thông tin nha anh đạt ok thì, uh, anh cho em xác nhận một xíu anh là anh Nguyễn Bạch Đạt số điện thoại đăng ký thẻ của anh là 0986664469 đúng không đạt ừ đúng rồi em anh đọc chứng minh dân đăng ký thẻ để kiểm tra hồ sơ không uh, 034 31 rồi em 090 090 giờ rồi 00 00 rồi 8186 8186 rồi em đọc lại nha ừ. 034 090 ừ. 008186 đúng không anh? Đúng rồi, rồi anh, anh muốn dẫn về số điện thoại ngân hàng không? Ngân hàng MB được Dạ được anh, rồi ừ. anh đọc số tài khoản của giúp em nha 0986 0986 giờ rồi 664 rồi số điện thoại, số điện thoại là số điện thoại của anh luôn đúng không anh? Ừ đúng rồi. Chuẩn. Rồi rồi rồi. Rồi. Bây giờ anh có đang giữ cái thẻ tín dụng ở đó không anh lấy cho chúng em đem kiểm tra nha. Ừ có em. Rồi anh lấy nằm đây nha. Rồi trên cái mặt thẻ của anh sẽ có 16 chữ số anh đọc giúp em nha. Ờ ba tám giờ rồi. chín hai không không Dạ rồi. không không năm sáu Dạ rồi. 8374. Vâng, vâng, vâng. Rồi em đọc nhá, 5138 92000056 8374 đúng ừ, không? Ừ, đúng rồi em. Rồi, cái ngày hết hạn ở dưới anh thấy không? Giống như 05 26 hay 05 0925. Em đọc giúp em không? 0925. 0925. Ừ. Rồi, bây giờ anh lật ra mặt sau á nó sẽ có ba số tự in ngang trên cái len màu trắng á, anh thấy anh đọc giúp em luôn không? Cái này uh, bên ngân hàng nó dán treo rồi em ạ. Dạ, dạ sao anh? Bên ngân hàng em dán treo đi rồi à, rồi bây giờ anh gỡ nha tại vì cái đó nó dễ chấm anh gỡ ra không cái thằng nó làm thẻ cho anh nó bỏ nó không được gỡ này em ạ à dạ thì cái này mà khi mà em làm hồ sơ anh cần nhập thông tin chính xác đúng chính chủ với là cuộc gọi cần am mất, thì nên là em cần xác nhận đúng thông tin khách hàng em mới hỗ trợ được cho mình nha ừ. thì sẽ có tin nhắn từ ngân hàng vip gửi về nữa nên là anh gỡ ra để anh cung cấp thông tin để em làm hồ sơ cho anh nha như em ở bên ngân hàng thật à dạ em ở bên ngân hàng vip đó anh ừ mà sao tại sao anh lại thấy cái sao em không gọi số tổng đài ấy? dạ cái này là có một chiều số trên này thống em gọi xuống để chăm sóc khách hàng dạ thì cái này là em hỗ trợ làm hồ sơ cho anh nếu mà anh không tin em ở ngân hàng em có thể gửi cho anh một cái tin nhắn từ ngân hàng gửi về để cho anh xác nhận anh không cần biết trên ừ. tin nhắn đó gì chỉ cần biết là tin nhắn từng gửi về cho anh thôi ừ em gửi em dạ, gửi em gửi cho anh cái tin nhắn từ ừ. ngân hàng gửi dạ rồi ừ. em gửi cho anh nha nếu mà đúng nhắn từ ngân hàng gửi về cho anh đó thì anh xác nhận anh gửi thông tin cho em để em làm hồ sơ cho anh còn nếu mà không đúng ok anh có thể cho anh chắc anh tắt cuộc gọi để anh chặn ừ. gọi giúp em ha ừ, ừ. rồi anh chịu máy đẹp chút xíu em em gửi đi em gửi tin nhắn đi em gửi nhắn đi nhé rồi rồi rồi rồi, rồi em gửi tin nhắn trên cái máy đi em gửi cho anh liền á ừ. Yêu Hòa đỉnh nước à? Dũng dỗ hỏi anh Hòa cái bơm nhà mình đâu Để tắt tắt đi Hòa không tin thể của anh đọc không chính xác nha nên đọc à. giúp em lại 16 chữ số nha nhưng mà tin nhắn ở ngân hàng đâu anh ấy đợi tin nhắn ngân hàng đâu để anh đọc anh anh đọc anh chỉ còn đọc số 16 chữ số với lại ngày hết hạn em gửi cho anh rồi tin nhắn ngân hàng gửi về liền cho anh mà thế á tin nhắn về như nào dạ tin nhắn về nó sẽ để cho đó là tin nhắn từ ngân hàng BIB gửi về cho anh luôn tin nhắn anh đọc anh đọc cho em đúng 16 chữ số mà dạ không 16 chữ số anh không đúng mà anh đọc lại giúp em ha anh đọc đúng ấy bây giờ bây giờ anh thử đọc lại một lần nữa coi nghe coi đúng không anh đọc nhé năm một ba tám dạ, dạ. Dạ. chín hai không không không không năm sáu tám ba bảy bốn anh đợi xíu nha ừ rồi anh đợi xíu nha xíu nha kiểm tra thẻ cho anh nha lâu thế anh chờ cái tin nhắn của ngân hàng mà anh không không nghĩ là mở ngân hàng đó rồi anh anh anh, anh đọc thông tin sai em để kiểm tra thẻ kỹ cho anh nè anh cứ giữ máy đi Sao chứ em ơi anh có việc bận đi Rồi ờ, anh đợi xíu anh chịu máy này xíu nhanh lắm anh Mà anh bảo này anh dạ, anh nhớ là lần trước ừ, tổng đài nó anh gọi nó chuyển đổi cái trả góp mà khi anh mua bảo hiểm nhân thọ ấy thì nó chỉ cần bốn số cuối thôi mà cần gì phải hết 56 số thôi nhỉ dạ cái này là em hỗ trợ cho anh là rút tiền ra để anh chi tiêu nên là em mới nói là cần xác nhận đúng chính chủ của anh Đấy, ừ. ví dụ bây giờ là không phải là anh Đạt đi là anh là bạn của anh Đạt hoặc là người thân của anh Đạt đang hỗ trợ gói vay này nên là em cần thông tin chính xác để em xác nhận làm chuyện có nghĩa là bọn em chỉ cần xác định là là chỉ cần là là là là gì ạ là đúng số thẻ mới lại cả chứng minh thư là em giải ngân được đúng không thế ừ thế mà chẳng may có người nhặt được ví của anh thì trong đó cả chứng minh thư lẫn thẻ thì sao ngân hàng làm thế liệu hoàn toàn không đây, đây em nói lại nè có nghĩa là ví dụ bây giờ anh đạt ở đây không phải là anh đạt đi ừ. là một người đó nhặt được thẻ hoặc là nhặt được cả ví luôn anh, hoặc là người thân anh ừ. dạ em ví dụ như vậy ha ừ. rồi tới đây anh anh hỏi này ngày trước ngân hàng ấy ngân hàng nó dạ. hỏi hỏi thì nó chỉ cần hỏi bốn số cuối là một này nó hỏi anh là cái thẻ tài khoản của anh là gì này nó hỏi anh là uh, số uh, anh anh có đăng ký một cái dịch vụ uh, ấy gì hay không nó hỏi ngày tháng năm sinh của anh là xong yeah. Dạ. chứ cần hỏi gì dạ. hỏi chi tiết với em đâu nhỉ cái hai thì hai cái dịch thì nó khác nhau cái này là em hỗ trợ cho anh là rút tiền ra và chuyện gọi trợ góp còn của ừ. anh là anh mua bảo hiểm nó khác nha mới lại mỗi lần anh gọi thì anh nhớ tổng đài gọi sợ số lạ gọi mới lại bọn ờ, cái bạn mà làm thẻ cho anh ấy thẻ anh hạn mức 300 triệu cơ cái bạn mà làm thẻ cho anh bạn bảo là có cái ờ, tem mà có cái mã si gì ở đằng sau anh đừng có cung cấp cho ai anh chỉ có mua dạ, hàng online rồi cái số đấy rồi ừ. nhưng em là ai em có phải ngân hàng không em có phải ngân hàng không thì bây giờ anh anh anh không có đọc đúng số thông tin thì nếu là em ngân hàng thì em đã kiểm tra nếu là em đã, đã là ngân hàng thì em phải biết chứ anh chỉ cần đọc bốn số cuối là em biết số chứng minh thư của anh thì em phải biết cái số thẻ của anh chứ đúng không rồi em cần thông tin đúng chính chủ để xác nhận tại vì cuộc gọi này có ghi âm anh hiểu ý em ai ghi âm và địa chỉ làm việc ai ghi âm địa chỉ làm việc em biết bố em đang làm cái gì không anh có thể dạ sao anh ai ghi âm anh, anh ghi âm anh có quyền ghi âm em ghi âm là cũng được mà em đang ghi anh ghi âm thì để làm cái gì đúng không tại vì liệu em có phải ở bên ngân hàng hay không anh hiểu không bên ngân hàng sẽ nghe cuộc gọi ghi âm này để làm hồ sơ cho khách ngân hàng nào nghe à chủ khách hàng ngân hàng vip anh ngân hàng vip phải gọi số vip chứ tại sao gọi số của em số này đâu phải của em số này là số hệ thống một chiều mà hệ thống gì số di động mà không không anh gọi lại thử xem có được không em tắt máy cho anh gọi lại thì nếu bây giờ anh gọi lại thì em lại tắt máy đi chứ hoặc là em để chặn thì sao gọi được <laughs> anh nói xong rồi em vô lý mà sao lại vô lý là số hệ thống số một chiều thôi bây giờ như thế này nè ừ. em nói anh ha ừ dịch vụ ở đây em giao dịch với anh anh ừ. không tin tưởng nên anh có thể ra qua ngân hàng còn không thì em từ chối em không ừ. có hỗ trợ anh mà anh có thật đấy anh có thật đấy từ ra em biết anh biết thường ngay từ đầu mà em lừa chứ làm gì rút ờ, tiền ờ em lừa em chắc chắn là chắc chắn chắc chắn là em lừa anh ngồi anh trêu em thôi em lừa cái gì anh anh lừa em lừa anh cấp thẻ ra của anh cho em rồi tí nữa em đọc otp cho em em lấy hết mẹ tiền trong thẻ đúng không đâu có đâu anh đâu có, có chắc chắn đấy mình sai ừ. đúng không Tại vì là ngân hàng sai bởi vì bởi vì bọn em chỉ cần nhập ở trên một cái hệ thống kiểm tra thẻ tín dụng ấy là em biết sẽ là sai. Anh đọc sai có một số thôi. Anh nói thật như thế, số chứng, chứng minh thư của anh cũng sai. Ừ. Nhưng mà nếu mà thực sự em là ngân hàng em biết ngay từ đầu là sai rồi. Chứ không phải em chỉ trách mỗi phải bắt anh đọc đầy đủ 16 số đúng không? Đây này, em ừ. nhập 16 số em bảo anh sai. Thôi, thôi rồi, nói chung là là là anh biết em lừa rồi, thế nên là là anh chỉ nói chuyện à, okay, ừ. anh làm em không hỗ trợ nữa ha ờ thôi không cần hỗ trợ đâu tí anh rồi, cho rồi, mọi người xem rồi, nhé rồi, rồi. cảm ơn anh rồi ừ, mà anh làm em anh ừ. rồi có clip